Phật mới dạy các con bây từ ngay hôm nay phải biết quay lại làm chủ cái thân này nha. Không chiều chuộng thân này. Ví dụ mùa đông rét thế này, mình đã định 5 giờ dậy học bài thì chăn ấm lắm, phải không? Ngủ đang ngon giấc lắm nhưng nghe chuông đồng hồ báo rồi là phải vùng dậy nghe không? Tung chăn ra vùng dậy, không chiều cái thân này. Cái thân này nó bảo không ngủ tí nữa đi. rồi ngủ tí nữa đi, xong bài hôm nay thì chưa quan trọng lắm đâu Thấy không? Ừ. Mấy phút nữa cho nó ngủ cho nó khỏe, khỏe để cho nó minh mẫn, có khi nó còn lý luận thế. Thấy không? Đấy, đấy là cái luận điệu của cái thân đấy. chúng ta phải chiến thắng nó không, năm giờ đã để quyết định dạy là dạy, vùng dạy và học bài, thể dục, rèn luyện học bài. Cái thân này nó cũng nhiều đòi hỏi các con ạ. mà chúng ta không làm chủ nó là chúng ta bị lệ thuộc, lệ thuộc nó rất khổ. đấy các con, rất nhiều bạn điện về và gửi thư về hỏi thầy đang bị lệ thuộc vào cái thân xác nhiều quá nhé bị lệ thuộc quá khi mà nó thành quen nó chi phối luôn rất khổ Đó, rất khổ không làm chủ được nữa thế cho nên các con bây giờ hôm nay nghe bài kinh này học ông vua ba tư nặc bắt đầu về biết điều phục cái thân này nhé các con phải rèn nó đấy không chiều nó nhiều nữa trước đây chiều 10 phần giờ phải rút lại dần dần 7 phần 5 phần rồi đến lúc hoàn toàn không chiều chuộng nó cái thân này cho nó ăn đủ để nó làm việc cho nó nghỉ đủ để nó làm việc thế thôi nó như cái máy vậy đó không chiều chuộng nó nha chiều chuộng nó là hư thân mà mất nét luôn các con ạ thân <laughs> mất nét à.